Rồi, xin chào anh em, chào mừng em trở lại channel youtube của Thivita Soccer Hôm nay mình đang có mặt tại Vũng Tàu cùng với mấy anh em Hades Xuống đây uh, đi chơi, nghỉ dưỡng Hai hôm, hôm nay và ngày mai Và chiều nay có một trận thi đấu tại sân... Sân gì ta? Sân Nam Sân, sân Thành Nam Sân Thành Nam Rồi mình sẽ ờ, chia team ra hai đội xe đá tại sân Thành Nam Wow, villa rất là đẹp nè anh em ơi Mấy anh em Ồ, oh, có tivi đẹp quá ta Đây, Linh Thành soái ca Mọi người nhớ anh Thành chứ hả? Dạ. <laughs> Dạ, Rồi Rồi, giờ nhận phòng Lát nữa ra sân Rồi sẽ có một trận thi đấu ngoài sân Chờ xem nha Ủa, sao vô chị? là xích á dạ bạn kiếm ai vậy kiếm ai vậy <laughs> kiếm bèo à kiếm bèo bèo à rồi ở đây cha anh em chưa biết ờ, fc hades có ai đâu ha ờ, đây captain đinh thành sợi kè chủ sân đâu rồi đây di chu mười tình bèo bèo chắc mọi người biết rồi khánh gâu gâu trường <laughs> sơn trường sơn Hello. Có ai biết Hello Trường Sơn chưa ta? Để bữa nào làm một clip riêng Trường Sơn. Bị thủy heo. <laughs> Nãy bánh bài hai ông vô cầm cầm heo là bị chặt. Xui. Quay rồi, <laughs> Có. Có anh Quang. Dạ. Rồi gì? Đây. Di Quốc Hùng Su. Dạ. Và hai thành viên mới. Anh tên là gì nhỉ? Anh Cường và hiểu rồi ok fc hades hôm nay có chuyến ờ, tự hành sát nhau tại chúng <laughs> tàu ở đây còn hồ viết chung đây và trinh đủ đủ mà rồi chụp tấm hình đi nha ở đây à, hai bên chia hai đội đó xem đội chặn có ai nào đội chặn di quốc thành long Đinh Thành <laughs> Trường Sơn Mười Tinh Rồi Di Chu Và mình nữa nha anh em Rồi đội lẻ có ai nè Hồ Viết Trung Ok Một Ai tân banh hay đằng kia thấy đã Trình Trình Rồi Anh Quang 79 luôn Hùng Xù Thủ Môn 13 Beo bữa nào sẽ làm một clip riêng về Beo mới được à, người ta khen là Beo Beo đè người rất là hay nè <laughs> ok rồi tiến con cánh chó áo số 23 nhưng mà là trọng tài rồi không được vô đá <laughs> mình cũng chung số phận luôn ra đứng ngoài phim có được đá đâu <laughs> ok rồi chuẩn bị nha chuẩn bị qua đang ngồi đây rồi vô bấm giờ bấm giờ <laughs> rồi Ồ, sân với Vũng Tàu khá là rộng hiệp ba chục phút hả đá năm đá một chụp và sử dụng bóng nảy xe bốn hiệp ba chục phút hả đi này hay quá anh Thành ơi chú sút còn cái nữa Wow. Hay quá. ba người rất gọn chích mũi không vào chạy chạy chạy không vào bèo chạy mạnh vô giữa chưa chật khe à. đá banh phong cách vũng tàu oh, cũng khá vui rồi quá trời luôn các bạn đó hay ba đánh hộ không vào một cú dứt điểm của đinh thanh hùng xù đã cản phá thành công thêm một cái nữa Hẹo xuống hiếu Ồ Đột phá Dứt điểm Chậm tay cầm còi không bao giờ thổi Wow Ồ oh. À, Đã đâu giờ sư ơi. Không thành dưới này nè em ơi. Kia tới kìa. À có anh gì kia mà. Còn một tình huống chân về rất tốt. Đối diện Gun. Wow. Một pha ghi bàn của Đinh Thanh. Tỏ giờ luôn hả?

vào không vào chà tính đá phạt góc vào luôn nhưng mà 50 50 trái ồ hơi nhẹ ừ sữa lưng <laughs>

sức to nhậu nữa cho nổi dạ, lên ba hai không giờ không ta Woo, hết điểm một ở đây ồ không vào ờ à. ba hai lưới sơn ồ đúng rồi đúng rồi dừng về cái anh dừng về cái trời ơi ồ oh, chích mũi nhưng không City nữa có bàn thắng cho Đình Thành chờ bị gỡ qua à. điêu điêu điêu một điêu wow ờ cô đồng viên á cạp đi cạp cạp hoài anh anh cùng kêu nhắc nữa ta pha đột phá ghi bàn của đinh thành <laughs> nghe có một một cái ba chạm với lại không xù vô chấm hết vô chấm hết gọi con sử dụng không em? Dạ con 20 phút thôi. Qua cảm xíu ơi. Mỏi quá. Qua cảm xíu mỏi quá. ơi đừng ăn mừng đừng ăn mừng

tiến chạy mạnh vô ừ ra ngoài không vào Đâu oh, Đột phá ghê trời Quay phim được rồi, quay phim được rồi, quay phim được rồi À, một mình đi qua thằng hậu vệ luôn, chạy tôi với 73, 73 ôi trời ơi hai cột luôn hello anh à hai ôi chà anh di bàn luôn <laughs> ghi bàn xong té luôn mới ghê rồi kết thúc ơi chịu đó mình ra rồi kết quả là 14 bốn, giờ anh em mình làm số 6 không sao ta 14 luôn nè 14 chỉ vô sơ kia chỉ vô sơ kia dạ mà 14 vậy thấy 14 rồi nè có số 6 nè anh là số 10 đúng không Thấy, ai đá ai đá ẩu rồi, à. tên à. à. à. số 4 là 14 ok rồi kết quả là đội chặn giành chiến thắng với tỷ số là 14 rồi kết thúc trận đấu về hồ bơi bơi nào sao không sao không sâu quá nha sâu quá bên này sâu quá nha em quen sâu quá nha xuống sâu ghê lúc đầu <laughs> rồi bèo với lại trương sơn đã đi chợ về bèo đã thua và phải lãnh trách nhiệm đi mua đồ ăn cho toàn đội ồ oh, có bánh sinh nhật đúng không ta hùng tu vẫn miệt mài trà ly để lấy uống bia cảm ơn <laughs> này là hậu quả của đội thua à của mình đâu thua của mình thích làm thôi à do mình thích làm thôi chuyên gia gia vị làm tới cái gì rồi sắc ớt xong rồi đúng không nãy sắc chanh giờ sắc ớt rồi chuyên gia gia vị chuyển qua hồ biết chung rồi nãy đang nướng than giờ chuyển qua có người dành <laughs> rồi nướng than rồi chuyển qua pha gia vị rồi này có gì trong đó vậy ta đường tiêu là gì nữa không bạn làm mấy thôi coi chừng không ăn dạ hồi nãy có thấy để uh, ờ, hủ Ủa này là ớt xanh mà đúng không? Ớt xanh để chấm Còn cái này là gì ta? Wasabi. Hải sản đã tới. Tới. Hàng về. Hàng về, hàng về. Thì tờ dưới ta. Lật mặt kia nè. Uh. Ừ. Kê vô mặt đi. Kê mặt coi tờ cỡ này. cái thau Nè còn còn tôm sú. Trời ơi con nào nấy to dã man số nó Phương? Nhà mình nấu mình biết mà Trời, đây còn sống mà ướp luôn đúng không? Nấu cháo tôm sa tế <laughs> Tôi thua là một bọt khoai không xuống Dịch vụ nhà hàng đỉnh cao Nói gì nữa giờ ờ, <laughs> Thì ờ, thi tên khúc hả? <laughs> Dễ không anh em? Thấy nó ăn dễ không anh em? Dễ nhớ tập nè Dễ dạ, nhớ làm nha Có một bịch to, bịch nhỏ nha Trịnh Nam Kêu to dữ ta Rồi sau nửa tiếng đồng hồ không biết than đã cháy chưa Cháy hết rồi À vậy hả? Nãy Cháy còn cho không luôn Tưởng còn cháy chứ than chưa cháy Nướng tôm Tôm nướng freestyle lập đội các kiểu Là mình chia món chia luôn hả? Vô trong tụi chia Hả? Cắt ra cắt nhỏ nữa cắt từng râu đường râu ra chứ cắt cho nó chỉ là tôm hấp sa tế ừ. còn bên đây là bên này là nghêu hai cồi Ngao hấp xả hấp sao có dĩa chưa wow hấp dẫn quá Hôm nay ta tụ họp ở nơi đây Mỗi à. người đến nhau ta cùng sinh nhật One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Happy birthday.